Dạ, em xin tự giới thiệu em tên là Trang, em đến từ Quảng Bình, năm nay em 27 tuổi, hiện là nhân viên ờ, văn phòng ạ. Em làm công việc ở đâu Trang? Dạ, em làm công việc ở quận 12 này ạ. Làm cái gì Trang? Dạ, là bên ờ, nhân viên văn phòng kế toán ạ. Nào, mời bạn trai. Em ờ, xin chào anh Quyền Ninh, chị Nam Thư và bạn gái, bạn gái bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay và cùng toàn thể quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Em Tên là Phạm Đình Hoàng, năm nay em 27 tuổi và đang công tác tại công ty Mai Linh. Em là nhân viên văn phòng ạ. À. Quê em ở Hải Dương anh ạ. Hải Dương hả? Dạ. Rồi bạn gái nói chút về khuyết điểm ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là ăn nhiều ạ. À. <laughs> ăn nhiều. Với lại em có tiếng từ lập từ nhỏ. Nhược điểm của em là dễ khóc, dễ tin người ạ. À. Mời bạn trai mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm của em là chăm chỉ siêng năng và có trí tiến thủ trong công việc có thể làm các công việc trong gia đình nói chung là mẫu người đàn ông của gia đình à dạ. em dạ. có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình là chính thức anh ạ à. mối tình à, lâu nhất của em là bao nhiêu năm dạ mối tình lâu nhất của em là gần hai năm anh ạ à. hai năm lý dạ. do tại sao chia tay dạ vì bạn gái có lý do đặc biệt về bên gia đình thế nên là hai bạn không thể tiến tới ờ, đi xa được anh ạ lý do gì lý do gì là đặc biệt lý do mà bạn ấy phải về quê mà chăm sóc bố lý do về quê xong mình cũng theo về quê luôn nếu mình yêu em thì ờ, hiện tại thì bố mẹ với anh chị trong gia đình ở trong này hết rồi anh ạ à. thế nên là không có theo bạn gái về nghĩa là xa mà cách lòng đó đúng không dạ đúng rồi Nghe dạ, con trang tình trường em sao nè dạ em có một mối tình ạ mối tình đó là mình quen trong bao lâu Dạ gần 3 năm 3 năm rồi sao chia tay? Dạ hai đứa không hợp Dạ là người ta lăng nhăng ạ À, yêu bao lâu thì em mới phát hiện ra đối tượng kia lăng nhăng? Dạ yêu nửa năm là phát hiện ra Xong rồi em tha thứ rồi người ta lại tiếp tục lăng nhăng Xong rồi em quyết định thôi dứt Khuyết điểm của em dễ tin người là hoàn toàn chính xác Dạ không nhưng mà thật sự phụ nữ mà khi mà yêu thì cái cái cái sự mà tha thứ nó khủng khiếp lắm bỏ qua được tất cả vậy thì cái mẫu đàn ông ờ, hiện tại bây giờ em mong muốn là gì dạ cái mẫu đàn ông hiện tại của em mong muốn là thủy chung trung thực em có mẫu hình lý tưởng nào không em gái dạ không em không có mẫu hình lý tưởng nào hết ạ rồi còn bạn trai bạn muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào dạ mẫu hình lý tưởng bạn gái của em là một người con gái dễ thương và gái nào cũng dễ thương và biết quan tâm đến mọi người xung quanh ừ. có một công việc ổn định ba cái đó cô gái kia có hết tôi chưa coi mắt mà tôi biết có hết rồi đó còn gì khó hơn nữa không à, khó hơn thì là nếu mà được thì là mẫu người phụ nữ của gia đình <laughs> gia đình mẫu người con gái nào cũng hướng tới gia đình hết mà ừ. mình không thể nào nói chung chung Đây, này được chị à. à chào cưng dạ. không có nói chung chung được mình phải thực sự biết cái mẫu người mình muốn là gì dạ. ai cũng có một cái mẫu chuẩn riêng hết dạ ừ. về ừ. ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi chị ạ ừ dạ rồi à, làm à, văn phòng hả dạ vâng ạ trong văn phòng chắc cũng nhiều bạn đồng nghiệp xin xin gái chứ hả? dạ hiện tại văn phòng của em đang làm thì là đa số là có gia đình hết rồi chị ạ à dạ nói chung mẫu của đàn ông ở đây là quan điểm là về gia đình thôi là được rồi dạ bên đây là hiền từ lắm không có ờ, yêu cầu gì em, cao đâu em trung thủy không dạ trung thủy chị ạ dám hiện... tự khẳng định câu nói với bạn thân mình là trung thủy đúng không dạ vâng đúng rồi à... đàn trai lúc nào cũng trung thủy thôi <laughs> trời ơi làm như <laughs> vậy mà cái tỷ lệ ngoại tình rất vào đàn ông là rất nhiều đó chứ ừ, phải không thì cái cô Chính này xác. đúng không em đó bên này đã gặp một người đã từng ngoại tình nên bây giờ cái gì cái gì cái đầu tiên cái tiêu chuẩn đầu tiên là phải trung thủy bao trung thủy tôi thấy đàn trai này hiền rồi đó bao chung thủy để qua coi đàn gái thế nào nha em trai dạ. ô oh, thấy rồi dễ thương em. quá em trai bên đây cũng hiền từ lắm mặt cũng rất là sáng ha vấn đề chỗ là gì em lo không chung thủy hả dạ đúng rồi bây giờ thí dụ như ờ, một người đàn ông chung thủy theo em nhìn họ là người thế nào cảm nhận của em là người chung thủy là họ biết quan tâm lúc nào cũng lo lắng cho mình lúc nào mình cần thì người ta cũng sẵn sàng với bên cạnh mình cũng chưa chắc có những người rất quan tâm rất lo lắng nhưng đôi khi không chung thủy nữa không vậy thì phải thêm một chi tiết nữa em là người đó luôn rõ ràng về à, các mối quan hệ và các mối quan hệ à em không thích cái tính gì của đàn ông em không thích con trai hút thuốc hút thuốc có không dạ không anh không có không thích con trai um, ở dơ có hơi dơ không sạch sẽ không sạch sẽ chứ dọn dẹp trong nhà sạch sẽ không ok hết đó dạ. thấy chưa trời ơi thằng trai ngon thôi anh thấy cô gái dễ thương đó em trai hôm nay trang tới với chương trình em đi với ai dạ em đi với bạn thân của em dạ em chào chị ạ à. dạ Em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và tất cả mọi người ở trường quay à. Ừ, em tên gì mình giới dạ, thiệu. Em tên Nhi à. Em cảm nhận như thế nào về bạn trai bên kia? Dạ bạn trai bên đây thì um, em thấy uh, hiền, à, nói chuyện nhẹ nhàng. Đẹp trai không? Đẹp trai dạ, không? đẹp trai à. <laughs> Có thấy dạ. hợp với uh, Trang không? Dạ em thấy cũng hợp với bạn Trang à. Bạn Trang thì um, tốt bụng, dễ gần à. Theo em thì hai bạn uh, nên uh, bấm nút hẹn hò chứ hả? Dạ hai bạn uh, nên cho nhau một cơ hội. Em thấy là hai bạn có nhiều điểm hợp nhau. Ừ, Rồi, cảm dạ. ơn em. Cảm ơn em anh trai đi với ai dạ em đi với anh trai và chị gái ạ à. à, anh trai chị gái mời đại diện đàn trai đi xin chào uh, à, mc quyền linh mc dạ. nam thư cùng dạ. uh, toàn thể quý vị khán giả tôi là hào anh của hoàng trước hết thì tôi cũng uh, xin nói với bạn gái về tính cách của hoàng á thì hoàng có những cái ưu điểm cái thứ nhất là sống uh, rất là nhiệt tình chăm chỉ bên cạnh đấy nếu mà nói về vấn đề trung thủy á thì bạn gái hoàn toàn yên tâm Thế là tôi khẳng định cho cái điều đó. Hoàng ạ, à, em gái bên này thì cũng ờ, nhỏ nhắn, dễ thương. Thì nếu mà qua cái chương trình này mà hai em ờ, có bấm nút để hẹn hò thì đây là một cái cơ hội cho em đấy. Anh ờ, nhất. Rồi, cảm ơn anh trai. Dạ, cảm ơn anh. Đấy, em gái tin chưa? Khẳng định của anh trai luôn. Trung thủy nha mà ừ. em thấy hai bạn này hợp hợp từ cái tên là hợp rồi đứa trang đứa hoàng về trang hoàng <laughs> được á Mở rào cho Trang Hoàng gặp nhau nè Lần tiên gặp mặt anh có món quà tặng em à? Anh em món quà tặng anh ạ Cảm ơn em à. à Chào em à Em chào anh uhm, Lần đầu tiên gặp em anh à, cảm thấy em dễ thương Dạ em cảm ơn Xinh xắn à, trước khi hàng rào mà chưa mở ấy, thì anh có cảm nghĩ là cái giọng của em rất là dễ nghe và dễ gây thiện cảm khi mà mở ra thì à, anh lại thấy à, cả thanh và cả sắc để không vẹn toàn ạ dạ cảm ơn anh nhiều ạ em có hay đi chơi không ạ à? dạ có khi mình quen nhau thì ờ, không biết em sắp xếp được những buổi nào trong tuần? Dạ nếu mà được thì em cũng có thể sắp xếp em tại em đang học tiếng Nhật á. Em gái thấy chàng trai thế nào? Dạ em thấy ờ, bạn trai cũng dễ gần, hòa đồng cũng ngoại hình cũng được ạ. À. <laughs> Cảm ơn em. Em thì hát không có hay nhưng mà đến với chương trình thì em cũng tặng bạn gái cùng chương trình một đoạn bài hát do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác. Ừ. Bài hát mang tên ờ, thao thức về em à Trời dạ. ơi Em ơi suốt đêm thao thức vì em Vì lời giá từ lúc anh ra về Rằng mai đây anh lại đến Ước nguyện tròn một đời Là mình luôn luôn có đôi Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm Làm sao quên được phút giây êm đềm Chờ mong sao cho trời sáng Đúng giờ mình hẹn hò Là được mãi mãi gần em <laughs> Hay quá, dễ thương Đến đây thì à, chương trình tạo điều kiện ừ, cho chúng mình gặp nhau thì cũng là một cây duyên rồi thì anh hy vọng chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để anh có thể tìm hiểu hợp nhau thì tiến xa hơn dạ chẳng hạn thế thì ờ, thì sao à... <laughs> bây giờ anh hỏi thật nè em thích điều gì nhất ở cô gái đối diện dạ xinh xắn à cái gì ấn tượng nhất ấn tượng nhất có giọng nói truyền cảm ừ dạ nhiều lắm chị <laughs> em ấn tượng về ảnh là gì ờ em thấy ờ, khuôn mặt cũng phúc hậu ạ à. ừ. anh hiền lành nữa ha hiền lành hai đứa nếu như mà đăng ký kết hôn với nhau thì ờ, chúng ta sẽ tính tương lai thế nào nếu mà hai đứa hai ờ, chúng mình hợp nhau thì khoảng một năm có thể tiến tới hôn nhân tiền bạc về kinh tế ai giữ <laughs> tiền bạc thì em không phải là người giữ tiền bạc giỏi vậy nên sẽ để phụ nữ giữ sẽ tốt nhất ạ à à. quan điểm con cái trai gái nói luôn đi con cái là trời cho đấy trai gái đều được hết ạ à. hết thời gian rồi hãy cảm nhận đây là giây phút chúng ta trao duyên với nhau bấm nút bằng cả trái tim của mình nha chúng ta cảm giác rung động thì bấm không rung động không cần bấm các bạn sẵn sàng nha ba hai một hết thời gian có bấm không oh. thì nắm tay nhau đi ai ơi nắm trước rồi xin à, phép à, bên đàn gái mình hung cái hung đầu tiên dạ em xin phép chị à cho cho em gì anh xin phép em hung cái trời ơi nghe cái chóc luôn vậy đó thôi